không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn Chiếc xe này theo chúng tôi đánh giá là một chiếc, chiếc xe hàng hiếm luôn Đấy. Có 102 trên thị trường hiện nay Máy gầm đại chất luôn Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Xe chạy rất là bốc luôn Gầm bệ chắc chắn Chủ nhân người ta đi rất là giữ gìn luôn Sản xuất năm 2004 và nó có một cái màu ghi Có thể nói một trong những cái màu đẹp của cái dòng xe 4 Laser này Và được rất nhiều người à, yêu thích cái màu này Và ngày hôm nay thì chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm này Một cái dòng xe đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam và được rất nhiều người Việt tin dùng Tin dùng là bởi cái tính bền bỉ của nó Tin dùng là bởi cái vận hành của nó Rất là bền bỉ luôn có thể nói là siêu bền luôn quý vị nhá Chỉ với 158 triệu đồng Chúng ta đã sử dụng một chiếc xe Ford Laser Sản xuất năm 2004 Bản 1.6 tiết kiệm nhiên liệu Chủ xe đi rất là giữ gìn cho nên nội ngoại thất Tính đến thời điểm này nó vẫn còn rất là đẹp luôn quý vị nhá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 bao gồm có các cái thanh à, inox chảy đều sang hai bên và bên giữa là cái biểu tượng của hãng Ford nổi tiếng đến từ Mỹ và cái đèn à, pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn rất là trong luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị nứt vỡ hay bạc màu đây quý vị nhá cái ba đờ sốc thì không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và nó cũng còn rất là khớp khít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 Và chủ nhân người ta cũng rất là cẩn thận rồi Người ta còn phủ thêm cái lớp à, nhựa chống mọt chống ồn này đây quý vị nhá Đấy Và cái lốp này thì cũng còn tương đối dày cái Lốp này chúng ta đi phải à, một năm rưỡi hai năm nữa Chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây quý vị Đấy, cái mặt la răng của nó thì còn khá là đẹp không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ ở đây quý vị nhá thân vỏ thì căng đét luôn không có dấu hiệu gì của sự đắp ma nhiều ở đây quý vị Đấy. Đẹp từ trong ra ngoài luôn Đấy, Và ngày hôm nay Đây cái khoang lốp phía sau bên uh, lái đây quý vị Đấy, Chúng ta thấy còn xanh lét luôn quý vị nha Không có dấu hiệu gì của sự mòn một Cua lốp cũng còn nguyên đây quý vị Đấy Chưa bị đắp ma hay bị cắt vá gì đâu quý vị Kể cả là cái gót khoang lốp đây tôi đang chỉ tay đây quý vị Cũng còn rất là đẹp luôn Không bị cắt vá, không bị mọt mục đây và cái lốp này đây cũng đi phải một năm rưỡi nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của cái bánh sau bên lái đây quý vị cũng còn sáng choang luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị bạc bị gãy vỡ gì đâu quý vị Đấy, cái cụm đèn hậu phía sau đây cũng vẫn là cái đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá Đấy, cho nên là cái nhựa của nó rất là đỏ rất là đẹp luôn Đấy, không bị nứt vỡ hay bị bạc màu gì đâu quý vị đèn à, soi biển số đầy đủ hết quý vị Đấy. một chiếc xe có thể nói là thần thánh được rất là nhiều người Việt tiên dùng độ bền của nó thì rất là cao luôn quý vị vận hành thì êm ái đồ thay thế thì dễ dàng Đấy. thân vỏ thì rất là chắc chắn luôn đây chúng ta thấy là cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị Đấy, cũng còn sáng choang luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu Đấy, Kể cả cái cua lốp này Chúng ta thấy cũng vẫn còn nguyên luôn Không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay là bị mòn mục ở đây quý vị nhá Kể cả là cái gót khoang lốp đây Chúng ta thấy nơi tôi đang chỉ tay đây Cũng không có dấu hiệu gì của sự mòn mục hay bị cắt vá ở đây quý vị nhá Đấy, Và cái lốp này chúng ta đi cũng phải một năm rưỡi nữa Chúng ta mới nghĩ đến việc phải lấy lốp Và cái mặt la răng của nó đây Cũng còn sáng trưng luôn Không có dấu hiệu gì của sự xưa xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị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 không phải là bọc da tháo da đâu quý vị nhá nỉ nguyên bản từ đầu nhá quý vị nhá Đấy, chủ nhân người ta đi rất là ít cho nên người ta giữ được cái bộ ghế nỉ này còn căng đét luôn không có dấu hiệu của sự ờ, rách vá ở đây quý vị nhá Đấy. Đấy, đây chúng ta nhìn cái mặt tắp đi cửa này này đây Đấy, cái phần nhựa bấm xuống kính này chúng ta thấy là nó còn sáng trưng như thế này các cái tay từ cây từ cửa đây không bị xuống màu không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá và tắp bi cũng vẫn là tắp bi nỉ theo xe từ đầu đấy các cái tay cửa của nó đây nơi chúng ta hay tì tay vào đây nó hay bị mòn mờ lắm nhưng chiếc xe này thì không quý vị nhá đấy kể cả cái phần nhựa phía dưới đây chúng ta nhìn thấy nó vẫn còn tươi mới như thế này cơ mà đúng không đây kể cả cái đây ấy các cái hốc ừ, bản lề cửa đây chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng như thế này cơ mà đúng không đây ghế thì mới tinh luôn càng đét luôn quý vị nhá đấy trần cũng vậy đây càng đét sáng trưng không bị xù không bị ờ, bẩn một chút nào cả quý vị nhá đây, các con ốc lạnh thế chưa một lần mở các cái chốt cửa đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy tính đến thời điểm này nhưng mà chiếc xe này máy và số vẫn còn zin nguyên bản thì quý vị mới thấy là người ta đi giữ gìn và cẩn thận như thế nào đây cái keo chỉ của cánh trước bên phụ đây quý vị đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nào cả kể cả cái phần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 nỉ của nó đây cũng còn như mới tinh luôn quý vị cái phần nhựa phía dưới này cũng vậy còn sáng trưng luôn quý vị nhá keo chỉ thì không mất một phân nào đây chúng ta thấy không bị dập không bị mất một phân nào kể cả cái phần phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước đinh tán của nhà sản xuất đây các con ốc này đây chưa một lần động chạm cờ lên vào lết chưa một lần mở quý vị nhá đấy điều đó chứng tỏ chiếc xe này còn rất là chất luôn đấy đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này đấy. và quý vị và các bạn hãy nhanh tay đây chúng ta thấy là cái tắp bi cửa bên lái đây cũng vậy đây cái phần nhựa của nó đây ấy còn sáng trưng như mới như thế này Đấy, cái tắp bi đây cái cái phần nhựa phía dưới đây cũng còn sáng chứ cái tay mở cửa đây cũng còn sần nguyên không bị mòn mà một chút nào kể cả cái bậc lên xuống này quý vị nhá đây cái ghế lái đây còn căng đét luôn quý vị nhá đấy đây các con ốc này chưa một lần động chạm cơ lên bỏ lết chưa một lần mở chưa một lần hạ máy tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin luôn quý vị nhá đấy đây keo chỉ của cánh lái đây Không mất một phân nào cả quý vị nhá Đấy tem của nhà sản xuất đây Các con ốc được chưa một lần mở nhá Đinh tán của nhà sản xuất đây Đấy Nguyên zin luôn chưa một lần bị gò Đấy hay sửa chữa gì đâu quý vị cả cái phần phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng như thế này hàng ghế thứ hai đây quý vị hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn quý vị nhá đấy cái tắp bi cửa sau bên lái đây quý vị đây, các cái tay cửa đây vẫn còn sần sùi như mới luôn đây nơi hai tỷ tay đây cũng còn sáng trưng nhựa tươi như mới luôn thì cái phần nhựa phía dưới này luôn đây đinh tán của nhà sản xuất đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào đâu đấy đinh tán của nhà sản xuất đây các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lê mở lết chưa một lần mở đâu quý vị kể cả cái phần phía dưới này đây cũng còn sáng trưng luôn đây gầm thì không thể chê được vào đâu cả nhớ quý vị nhá máy gầm đại chất luôn quý vị đấy Máy gầm đại chất luôn quý vị nhá Đấy và bây giờ tôi quay đến cái cốp sau của chiếc xe này Đây Chúng ta thấy là keo chỉ của cái cốp sau đây Đấy, Không mất một phân nào quý vị nhá Đấy Các cái lỗ bấm đây Vẫn còn tròn xoe đây quý vị Keo chỉ đây Sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất từ đầu luôn quý vị nhá Đấy, keo chỉ của nó đây không có mất một phân nào đâu quý vị Đấy, và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm mới mà chúng tôi vừa mới mua về đó chính là chiếc xe Ford Laser sản xuất năm 2004 đây giờ đây tôn nhựa của nó còn sáng như thế này thì quý vị giờ được chỗ nào tôi giờ hết cho quý vị xem luôn tôn nhựa của nó còn sáng như thế này cơ mà đấy hai bên sườn xe đây đinh tán của nhà sản xuất đây không có mất một phân nào đâu quý vị đấy giờ được chỗ nào tôi giờ hết cho quý vị xem luôn đây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 nhựa nhất của nó đây vẫn còn sáng trưng luôn như mới luôn chỉ nhỉnh hơn một em SH một chút thôi nhưng chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe thương hiệu Mỹ rồi quý vị nhá đăng kiểm đến tháng 1 năm 2020 quý vị nhá đây cái mặt tablo của nó đây còn sáng trưng như thế này đây Đấy, và cái đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong vòng 800 vòng trên một phút một mức quá đạt chuẩn luôn quý vị nhá Đấy, quá đạt chuẩn luôn đấy Máy đang nổ quý vị nhá Đây chúng ta nhìn cái vô lăng này chúng ta cũng thấy độ chất của nó như thế nào Chưa bị mòn mờ một chút nào Vẫn còn sần nguyên như mới luôn quý vị Đây cái tabi cửa của nó đây Đấy, chúng ta thấy nó sáng trưng như thế này Đấy, và bây giờ Đây, các cái hốc cửa đây Cũng còn sáng trưng như thế này kia mà Đấy Rất là chất luôn như đã giới thiệu từ đầu Máy đang nổ quý vị nhá Đứng gần còn không nghe tiếng máy đâu quý vị cái nỉ của nó cũng còn mới như thế này thì quý vị mới thấy cái độ chất của chiếc xe nhà này như thế nào sản xuất năm 2004 nhưng mà chấp hết các loại xe đời cao nhá quý vị nhá Lacetti là 9 là 10 còn chạy theo xa luôn quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy là keo chỉ của cái cốp đây các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây đấy đây đấy keo chỉ zin 100% đây các cái đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị cũng còn zin luôn quý vị nhá đây các lỗ vẫn còn tròn xoe đây keo chỉ đây không mất một phân nào cả đây keo chỉ ở đây Đấy. đến con ốc giảm sóc này quý vị nhá chúng ta thấy là còn chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết luôn quý vị nhá đấy đến các cái con ốc giảm sóc rồi này đấy máy đang nổ quý vị nhá máy cực êm luôn quý vị nhá đấy, chưa động chạm một con ốc nào đâu đây này đấy kể cả các, các, các con ốc turbo này chưa một lần chúng ta phải mở nó ra đấy vàng ươm đây này sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin nguyên luôn đây quý vị đây này đấy các con ốc này cũng vậy chưa một lần động chạm từ lên mỏ lết đâu đấy ốc chân máy đây để tôi quay luôn cho cái khách hàng xem luôn đây ốc chân máy ở phía dưới đây đấy đây đấy con ốc vàng vàng kìa chúng ta thấy là cũng chưa một lần động chạm từ lên mỏ lết đâu quý vị nhá chưa một lần à, phải hạ máy để sửa chữa lớn như đâu đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin luôn quý vị nhá đấy rồi đây tôi quay cho quý vị và các bạn xem luôn đây ốc hộp số đây đấy con ốc hộp số là con ốc to to ở phía dưới này đây Đấy, chúng ta thấy là cũng chưa bị xước sát chưa bị một lần động chạm từ lên vào lết đâu quý vị nhá Đấy, máy số zin nguyên bản luôn quý vị nhá Đấy, máy đang nổ quý vị nhá đây sơn dấu của nhà sản xuất đây Đấy, chúng ta thấy cũng còn nguyên luôn quý vị tất cả mọi thứ đấy ta nhìn xem đây các con ốc này đây chưa một lần động chạm từ lên mỏ lết luôn quý vị nhá xe cực đẹp luôn rằng của nó đây đấy các lỗ bấm tròn xe đây tinh tán của nhà sản xuất đây đây lỗ bấm đây tròn xe luôn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 như mới luôn quý vị nhá bộ ghế cũng vậy còn sáng trưng táp đi cửa đây chúng ta thấy nó mới như thế này đây đấy các cái tay cửa cũng vậy không bị xuống màu không bị mòn mờ một chút nào máy đang nổ quý vị nhá đứng gần còn không nghe tiếng máy đâu keo chỉ đây không mất một phân kể cả phần gót phía dưới này quý vị nhá đấy này các cái hốc cửa đây cũng còn sáng trưng như thế này các con ốc vẫn còn sáng choang luôn quý vị đây cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy cái tắp đi cửa của cánh sau đây bên à, phụ đây quý vị đây cái phần tay cửa đây sáng trưng luôn cái phần nỉ phía trên đây keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào cả đấy rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy. máy gầm đại chất luôn ở à đây tôi cũng quay cho quý vị xem luôn cả gầm luôn quý vị nhá đây đây đấy gầm này không một vết mọt mục luôn quý vị nhá đấy và chủ nhân người ta đã phủ à, cái lớp cao su chống mọt mục đấy chống dỉ quý vị nhá cách âm luôn quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý khách hàng rồi đấy đấy và quý vị phải dành thời gian à, một thời lượng chương trình đây đang 23 phút rồi quý vị nhá đây ta bị cửa cánh lái đây đấy, đấy nhựa còn sáng trưng như thế này cơ mà đấy đây keo chỉ đây không có mất một phân nào cả quý vị nhá đấy các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cửa lên mà lết đấy tiếp tục đây cánh cửa sau bên lái đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn đây cái phần tay cửa của nó đây đấy sáng trưng như mới keo chỉ đây không mất một phân luôn kể cả cái phần phía dưới này đây đấy cũng còn sáng trưng luôn hàng ghế thứ hai đây cũng còn càng đét luôn Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm đó chính là chiếc xe 4 laser sản xuất năm 2004 bản 1.6 đã lên form mới rồi quý vị nhá lên form mới thì cái mặt ga lăng của nó đẹp hơn rất là nhiều luôn đấy đèn bi phía trước đấy, và bây giờ trước khi kết thúc video thì xin được cảm ơn quý khách đã dành một thời gian một thời lượng chương trình rất là lớn để theo dõi cái kênh bán hàng của chúng tôi và xin được cảm ơn quý khách chúc quý khách sức khỏe hạnh phúc và thành công